Kinh Sangarava, duyên sự ở Savatthi. Rồi bà La Môn Sangarava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, vị ấy liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn Sangarava thưa với Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi. Nói gì là việc học cái mới. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama. Có khi các chú thuật chưa thuộc lại rất khó thuộc. Nói gì là việc nhớ lại cái đã học thuộc lâu ngày. Này bà La Môn, khi sống với tâm bị dục tham xâm chiếm, chi phối, không biết làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của dục tham thì một người không thể thấy và biết được lợi ích của bản thân, không thể thấy và biết được lợi ích của người khác, không thể thấy và biết được lợi ích của cả hai. Từ đó, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi, nói gì là việc học cái mới. Ví như, này bà La Môn, một bát nước trộn lẫn với màu đỏ máu hay màu vàng nghệ hay màu xanh hay màu tím và ở đây, một người có mắt muốn soi mặt của mình sẽ không thấy được gì. Cũng vậy, này bà La Môn, khi sống với tâm bị dục tham xâm chiếm, chi phối, không biết làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của dục tham, thì một người không thể thấy và biết được lợi ích của bản thân, không thể thấy và biết được lợi ích của người khác, không thể thấy và biết được lợi ích của cả hai. Từ đó, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi, nói gì là việc học cái mới. Lại nữa, này bà La Môn khi sống với tâm bị sân hận xâm chiếm, chi phối, không biết làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của sân hận, thì một người không thể thấy và biết được lợi ích của bản thân, không thể thấy và biết được lợi ích của người khác, không thể thấy và biết được lợi ích của cả hai. Từ đó, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi, nói gì là việc học cái mới. Ví như này bà lá môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Và ở đây một người có mắt, muốn soi mặt của mình sẽ không thấy được gì. Lại nữa, này bà La Môn, khi sống với tâm bị hôn thủy xâm chiếm, chi phối, không biết làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của hôn thủy, thì một người không thể thấy và biết được lợi ích của bản thân, không thể thấy và biết được lợi ích của người khác, không thể thấy và biết được lợi ích của cả hai. Từ đó, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi. Nói gì là việc học cái mới. Ví như này bà La Môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Và ở đây, một người có mắt, muốn soi mặt của mình sẽ không thấy được gì. Lại nữa, này bà La Môn, khi sống với tâm bị trạo hối, xâm chiếm, chi phối, không biết làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của trào hối. Thì một người không thể thấy và biết được lợi ích của bản thân, không thể thấy và biết được lợi ích của người khác, không thể thấy và biết được lợi ích của cả hai. Từ đó, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi. Nói gì là việc học cái mới. Ví như, này bà La Môn, một bát nước bị gió thổi, dao động, chấn động. Nổi sóng ở đây nổi sóng và ở đây một người có mắt muốn soi mặt của mình sẽ không thấy được gì. Lại nữa, này bà La Môn, khi sống với tâm bị hoài nghi xâm chiếm, chi phối, không biết làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của hoài nghi, thì một người không thể thấy và biết được lợi ích của bản thân, không thể thấy và biết được lợi ích của người khác, không thể thấy và biết được lợi ích của cả hai, từ đó các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi, nói gì là việc học cái mới. Ví như này bà la môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùng. Đặt trong bóng tối, và ở đây một người có mắt muốn soi mặt của mình sẽ không thấy được gì. Cũng vậy, này bà la môn, khi sống với tâm bị hoài nghi xâm chiếm, chi phối, không biết làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của hoài nghi, thì một người không thể thấy và biết được lợi ích của bản thân, không thể thấy và biết được lợi ích của người khác, không thể thấy và biết được lợi ích của cả hai. Từ đó, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi nói gì là việc học cái mới.